nằm giữa một vùng đồi núi, bên kia sông Thao là rừng quốc gia đền hùng. Hàng trăm năm trước, những vùng rừng ấy còn nguyên sinh, hệ động thực vật vô cùng phong phú, phong lan nhiều vô kể. Bà con thường đến ngắm hoa và gọi là cây cơm chùa. Cuối năm 1972, do chiến tranh mở rộng của Mỹ, Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, đoàn xiết trung ương phải sơ tán về gần đình làng cổ tiết. Gặp đúng mùa hoa nở rộ hoa lan trắng rất đẹp mắt, nhiều anh em trong đoàn siết cũng rất thích hoa lan, nên trèo lên ngọn cây đa lấy đem về trồng ở các hộ gia đình. Từ đó đến nay, cây lan phi điệp năm cánh trắng ngày càng được nhân rộng, đón nhận tình yêu của rất nhiều người chơi lan với cái tên thân mật là lan phi điệp đột biến năm cánh trắng phú thọ. Nếu được trồng và chăm sóc tốt, cây lan phi điệp năm cánh trắng phú thọ có thể dài 1,6 m thậm chí hơn 2 m, thân to bằng ngón tay đeo nhẫn. Trồng nơi có đủ ánh sáng, lá cây có ánh vàng mỡ gà ống ả, còn trồng trong bóng râm, cây sẽ xanh hơn. Ở giai đoạn mầm non mới nhú hoặc giai đoạn lên kia, cổ lá và đầu chấp lá có phớt tím sau xanh, sạch dần, thân đốt có tia trắng trong và sâu. Trong quá trình phát triển, năm đầu tiên lá cây có hình lá tre, sang đến năm thứ ba, bốn cặp lá đầu tiên sẽ có bản to, tròn như lá mít, các cặp lá tiếp theo tiếp tục phát triển hình lá tre. Tuy nhiên, với một số cây cũng có thể có biến thể, không giống như cây gốc ban đầu, có thể sẽ mọc lá lỗi, lá xẻ. Về cánh hoa, nằm cánh trắng tinh, khá thuôn chứ không bầu. Lưỡi hoa tròn trịa vừa phải. Mắt hoa gọn gàng cân đối hai bên, phân thủy rõ ràng, màu khá đậm chứ không nhạt như năm cánh trắng bùi việt hay năm cánh trắng hòa bình. Mũi hoa trắng nhưng vẫn lem ở phần cuốn mũi. Xét về tổng thể, Hung bông nở lúc ban đầu tại miền Bắc không cân đối, các cánh không đều nhau. Ngoài những đặc điểm về thân, lá, đặc điểm nổi bật nhất của cây phi điệp nằm cánh trắng phú thọ chính là mặt bông hoa. Theo đó, hung bông có vẻ đẹp hài hòa, cánh đại đỉnh vương thẳng, đầu cánh hơi cong, hai cánh vai ngang, xếp đều nhau. Bên trong, môi hoa có hình tim, có nhung tuyết ở bờ môi và hai mắt nổi rõ màu tím, mũi tím, có thể biến thiên sang mũi phớt trắng tùy theo chế độ chăm sóc theo khí hậu vùng miền. Khác với các loại phi điệp thông thường, các cánh hoa có màu tím, thì năm cánh của loại phi điệp này có màu trắng, trông như ngọc. Đặc biệt, sau khi nở từ 3 đến 5 tiếng, hoa lan tỏa mùi hương rất quyến rũ, dễ chịu. Qua nhiều năm tháng, với sự cần mẫn chăm sóc của những người yêu lan, giống lan năm cánh trắng phú thọ đã được nhân lên chia sẻ cho đông đảo người chơi lan trong cả nước dễ tạo cho ra hoa để tham dự các cuộc triển lãm, hoặc mời bạn bè đến uống trà thẩm hoa, cùng hòa mình vào thú chơi tao nhã. Đặc biệt nhờ sự quý hiếm và sức sống mãnh liệt, cây lan năm cánh trắng Phú Thọ được coi là cây có giá trị kinh tế cao, dễ làm ki, thuận tiện cho việc chia sẻ, mua bán để nâng cao đời sống gia đình.